vầng trăng còn đó vầng trăng còn đó vầng trăng còn đó vầng trăng ngàn năm nữa vầng trăng thanh còn đó thân xác này sẽ chuyển hóa về đâu từ cát bụi xin trở về cát bụi cho vầng trăng vẫn tỏa sáng nhiệm màu về trải nghiệm những biến thiên dao động nơi kiếp người từng tương tác lên nhau học bỏ buông như làn mây vạt nắng khi cuộc đời hạnh phúc lẫn thương đau lần kinh qua bằng sắc thân tứ đại chỉ mong manh tựa bọt nước bóng cầu liền loãng tan trong phút giây khoảnh khắc để thấy ra tập hạnh sống vô cầu còn đó vầng trăng còn đó vầng trăng còn đó vầng trăng còn đó vầng trăng ngàn năm đưa bóng trăng thanh còn đó thân xác này sẽ chuyển hóa về đâu cát bụi xin trả về cát bụi cho vầng trăng vẫn tỏa sáng nhiệm màu còn đó vầng trăng còn đó vầng trăng còn đó vầng trăng con đó vầng trăng lần kinh qua bằng sắc thân tứ đại chỉ mong manh tựa bọt nước bóng cầu liền loãng tan trong phút giây khoảnh khắc để thấy ra tập hạnh sống vô cầu đó vầng trăng còn đó vầng trăng còn đó vầng trăng còn đó vầng trăng ngàn năm nữa bóng trăng thanh còn đó thân xác này sẽ chuyển hóa về đâu cát bụi xin trả về cát bụi cho phần trắng vẫn tỏa sáng nhiệm màu con đó vầng trăng con đó vầng trăng con đó vầng trăng